à, cái mái che này thì à, các bạn à, lắp được cho tất cả các cái dòng xe từ 1 mét 1 trở lên này rất là đẹp này mái liền luôn mái thì à, có vị trí bắt đèn xi nhan đây kính của nó kính cường lực rất là an toàn đèn pha mình cam kết là cái loại này có thể lắp được cho tất cả các dòng xe ba bánh nhé xe ba bánh thùng kín này là xe ba bánh à, à, thùng hở đều lắp được hết lắp được đèn xi nhan này chắn bùn này đây kính này rất là trong này kính này là kính cường lực cho nên khi có xảy ra va chạm vỡ ấy, thì nó sẽ vỡ vụn như ngô luôn đấy cho nên là các bạn rất là yên tâm không phải sợ đấy có kính thay thế nhé bạn nào mua kính riêng bên mình cũng bán đâu đấy à, có vị trí bắt gạt mưa đây này bộ này thì đi kèm một đôi xi nhan và một cái bộ gắn mưa gắn mưa tay thôi nhưng các bạn có thể thay thế bằng động cơ gắn mưa cũng được Đấy. chiều cao là một mét tư các bạn nhé à, đối với bộ cabin này thì rất là đẹp đây mình quay chiều ngang cho các bạn xem này đấy máy rất là đẹp này à, cái này thì bên mình có loại à, máy liền là máy à, màu xanh này các bạn nhé còn máy rời thì để dễ vận chuyển ấy thì à, nó sẽ có kích thước rời riêng cái máy rời thì bên mình có cái chiều rộng là 90 đến 1 mét À, cái tấm máy ở phía trên nó sẽ rời thì nó dễ vận chuyển còn những cái tấm liền này thì à, các bạn ở gần đấy thì nó sẽ kín và nó cứng cáp hơn nhiều so với máy rời thì à, một số các bạn lưu ý thì bên mình bán cái này thì nếu mà bạn nào đến nhà lấy ấy, thì mình bán giá là triệu ba năm chục nhé thế còn các bạn nào phải gửi đi thì mình bán triệu rưỡi bởi vì là mình phải mang ờ, xe nó ship đi cho các bạn đấy à, mọi chi tiết thì liên hệ 0983 818 955 cảm ơn các bạn đã xem video của mình